Thương Nghị xin chào các con Thế là mùa Giáng sinh, mùa Noel tân bình đã đến rồi Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện rất hay và rất ý nghĩa Câu chuyện được mang tên Phép lạ Giáng sinh Các con hãy cùng nghe nhé Ngày xưa ngày xưa ở Hà Lan Có một người thợ làm bánh nghèo Ông chẳng bao giờ có đủ tiền để mua thức ăn cứ tới mùa đông là ông lại càng khó khăn hơn. Khi trời trở rét thì thiên hà ở trong nhà và không ai mua bánh. Vào một đêm tháng 12, gió thổi mạnh và hôm đó không một người nào đến mua bánh cả. Người thợ làm bánh nói thầm, mình phải làm gì bây giờ? Trời đã tối, vì vậy ông khóa cửa tiệm bánh và lên đường về nhà. Mỗi ngày, người thợ làm bánh trượt theo một con kênh tuyết để đến tiệm bánh. Ông nghĩ, ta sẽ mang những chiếc bánh mì còn lại về cho vợ, chắc sẽ đủ ăn. Ông từ từ đi bộ đến con kênh đóng băng. Vừa đi, răng ông vừa đánh lập cập. Khi đến con kênh, ông thấy một bác nông dân địa phương đi ngang qua. Ngày hôm ấy, bác nông dân cũng gặp chuyện không may ở chợ Bác hy vọng bán hết số táo đã hái trong khu vườn nhỏ của mình. Nhưng đến cuối ngày, bác chỉ bán được có 10 trái. Bác phải mang cả bao đầy về nhà để táo không bị hư. Điều này khiến bác rất buồn. Bác đang cần ít tiền để mua thuốc cho đứa con gái đang đau ốm. Trên băng giờ đây chỉ có người thợ làm bánh và bác nông dân. Họ tự nhiên bước đều và cùng nhau trượt theo dòng kênh. Một lát sau, có một người nữa xuất hiện. Khi trượt về phía bác nông dân và người thợ làm bánh, anh ấy đang suy nghĩ về một ngày khó khăn mình đã trải qua. Anh là thợ dệt đan có tài và cũng từ chợ trở về nhà. Anh đan mền ấm và áo khoác rất đẹp, nhưng không ai có thể mua sản phẩm của anh vì quá đắt tiền. Hầu hết những người trong thị trấn Hà Lan nhỏ bé này tự may mặc lấy đồ cần dùng trong nhà, hiếm khi họ mua đồ mới. Anh thợ dệt muốn kiếm tiền để mua cho người cha già trà chanh mà ông cụ rất thích. Nhưng tất cả tài sản của anh chỉ là những chiếc mền mà thôi. Giống như hai người kia anh cũng không có tiền. Vì muốn tháp tùng nên anh thợ dệt làm quen với người thợ làm bánh và bác nông dân. Gió lạnh buốt quất vào người khi họ đang trượt trên băng. Do đó, họ phải khum đầu xuống để khỏi bị lạnh. Họ nghe gió thổi xuyên qua những rặng cây dọc theo dòng kênh. Gió rít lên từng cơn, dường như mỗi lúc một to hơn. Gió thổi mạnh nghe như tiếng em bé khóc. Xa xa, bác nông dân nhìn thấy một cái chuồng hoang cũ kỹ. Bác đã có những hồi ức đẹp từng vui chơi nơi đó lúc còn thơ. Nhưng đã lâu lắm rồi, giờ đây cái chuồng ngựa đã mục nát. Bác nông dân nhận ra rằng âm thanh giống như tiếng khóc, không phải là gió, nó phát ra từ bên trong chuồng ngựa. Bác lẩm nhẩm suy nghĩ. Không thể như vậy, lâu nay không có ai ở trong cái chuồng ngựa này cả. Người thợ làm bánh hỏi, Bác có nghĩ là tiếng khóc phát ra từ chỗ đó không? Anh cũng đang suy nghĩ giống như bác nông dân anh thợ dệt nói, Nào, chúng ta hãy đến xem thử. Anh thợ dệt dẫn bác nông dân và người thợ làm bánh băng qua tảng băng và lên đồi đến chỗ chuồng ngựa. Khi đến cửa chuồng, họ nhìn vào bên trong, họ không thể tin vào mắt mình. Một người phụ nữ trẻ ngồi trên sàn, tay bế một bé trai. Chính bé phát ra tiếng khóc chứ không phải gió Người đàn ông ngồi trên một cái thùng bên cạnh, anh đang ôm đầu, trông rất buồn. Anh thợ làm bánh hỏi, các bạn làm gì ở đây? Chỗ này không phải là chỗ cho một gia đình ở. Lạnh lắm, các bạn không thể ở đây được. Người đàn ông trả lời, Chúng tôi đang đi qua Amsterdam trên đường đến thăm bà con, nhưng vì trời lạnh và tối nên chúng tôi phải kiếm chỗ trú ngụ Bác nông dân nhìn sang người phụ nữ trẻ và em bé mà bây giờ đã ngủ thiếp đi từ hồi nào. Bác nông dân hỏi, hai người lấy gì mà ăn? Khi nhìn đứa bé nằm bình yên, bác chợt nhớ đến đứa con gái của mình đang bệnh ở nhà. Người đàn ông trả lời, chúng tôi không có gì ăn cả. Thình lình, người thợ làm bánh thốt lên, đây này, ăn bánh đi. Không nhiều lắm nhưng các bạn cần hơn tôi. Ba người lần lượt lấy bao của mình đổ ra trước mặt người phụ nữ và em bé. Họ xếp bánh mì, táo và mền thành từng đống trên sàn. Cả gia đình đứng nhìn kinh ngạc. Người phụ nữ thốt lên. Lời cầu nguyện của tôi đã được nhận. Cô nói thêm, con của chúng tôi rất đói và lạnh. Chúng tôi không bao giờ quên lòng tốt của các ông nhưng chúng tôi không thể nào trả ơn các ông nổi. Chúng tôi rất nghèo. Họ đáp lại, chúng tôi hiểu. Trong thời gian ngắn ba người ở chuồng ngựa, bên ngoài gió đã lặng, tuyết đã bắt đầu rơi nhẹ. Mỗi người đều cảm thấy ấm áp trong lòng. Họ không còn tư tưởng nặng nề và gánh nặng trên vai nữa. Họ trượt cùng với nhau như những người bạn thân. Người thợ làm bánh nói, có lẽ ngày mai công việc buôn bán của chúng ta sẽ may mắn hơn. Nhưng sự may mắn của họ đến sớm hơn ngày mai. Khi đang trượt về nhà, họ cảm thấy cái bao trên lưng có vẻ nặng hơn, như thể cái bao đang dần đầy lên. Mỗi người đều nghĩ rằng chắc là tuyết rơi nhiều trên bao nên thấy nặng đó thôi. Khi người thợ làm bánh về đến nhà và chia tay với hai người kia, Họ thấy cái bao của anh to phồng lên. Anh chúc hai người bạn mới của mình. Giáng sinh vui vẻ. Bác nông dân và anh thợ dệt vẫy tay chào trong khi anh bước vào nhà. Sau đó, người thợ làm bánh cởi giày trượt ra và y ạch bước đi trong tuyết. Khi tới nhà, anh mở cửa trước ra. Lúc bấy giờ anh mới thấy cái bao của mình phồng to lên. Nhưng không phải là tuyết như anh đã nghĩ trong bao đầy những đồng vàng và đủ loại thức ăn. Thậm chí còn có cả một chiếc khăn hoàng cổ bằng lụa dành cho vợ anh và đồ chơi cho các con nữa. Vợ anh nói, Ôi chao, hôm nay chắc chợ đông lắm, mà làm sao chúng ta có thể mua nổi những món quà đắt tiền này? Người thợ làm bánh không thể giải thích về những món quà tuyệt vời này. Anh chỉ biết lắc đầu và nói, anh nghĩ chúng ta xứng đáng có được những thứ này đấy, em yêu ạ. À. Vào lúc đó, người thợ làm bánh cũng biết rằng khi hai bạn của anh về nhà thì cũng sẽ phát hiện trong bao của mình đầy quà. Và thật vậy, khi bác nông dân về đến nhà, bác quay sang nói với anh thợ dệt. Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại trên kênh. Anh thợ dệt nói theo, Giáng sinh vui vẻ. Rồi bác nông dân bước vào nhà. Lúc đó, bác mới biết được nguyên nhân khiến cho chiếc bao của mình nặng đến thế. Bên trong rất nhiều đồng tiền và đủ thuốc để chữa bệnh cho con gái. Anh thợ dệt cũng có được như vậy khi về đến nhà. Bao của anh đầy loại trà chanh mà cha anh rất thích. Nhờ lòng tốt mà người thợ làm bánh, anh thợ dệt và bác nông dân đã gặp không chỉ là vận may, điều họ gặp được là một phép lạ thật sự. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các con thấy đó, khi mình làm một việc tốt cho ai đó, mình không nghĩ đến việc sẽ được đền ơn đáp trả. Nhưng sự thật là, việc làm tốt của mình sẽ được trả xứng đáng. Các con hãy nhớ làm thật nhiều việc tốt nhé. Cô Nhi xin chúc các con ngủ thật ngon và mong giấc mơ thật đẹp.